Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của anh em Giã Thực Ờ, nhắc đến Tây Bắc thì đa số chúng ta sẽ nghĩ đến những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc cũng như là những nét đặc sắc riêng của vùng cao Tây Bắc. Chợ phiên hàng tuần sẽ được diễn ra thứ bảy chủ nhật hàng tuần tại bản Trần Đi, xã Văn Hồ, huyện Hồ, tỉnh Sơn La. Có gì đặc biệt và chợ phiên tại sao gọi là chợ phiên thì ngày hôm nay sẽ cùng anh em ờ, chúng anh em dã thực đi khám phá và tìm hiểu về chợ phiên của vùng ờ, núi Tây Bắc này nhé. Chợ phiên vùng cao là nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa độc đáo, không chỉ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ vui chơi, sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương. Cũng là nơi lưu giữ lại những kho tàng văn hóa ẩm thực và trang phục tập quán của đồng bào dân tộc trên đây. À, tại sao ở đây gọi là chợ phiên? Thì uh, chợ phiên là những phiên chợ được tổ chức hàng tuần vào uh, thứ bảy chủ nhật hàng tuần và chỉ đặc biệt là chỉ tổ chức vào hai ngày cuối tuần thôi cho nên gọi là chợ phiên ạ Ồ. chẩm chéo này bánh dày này ngày hôm nay là ngày khai trương của chợ phiên tại uh, bản Văn Hóa, Trần Đi 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Và ngày hôm nay đặc biệt là nhà, uh, những cái gian hàng ở đây đa số là những uh, nông sản của bà con nông sản như là rau củ quả trái cây theo mùa của bà con trồng và được chăm chăm sóc và được à, đem ra ngoài chợ phiên này để bán ạ tiếp theo về ẩm thực thì tại à, chợ phiên thì có món thắng cố một trong những món ăn rất là đặc sắc của núi tây bắc đến đến đây thì chúng ta sẽ đặt uh, món ăn thắng cố chúng ta sẽ đặt có số điện thoại đây và đặt hàng trước để có những suất ăn ngon nhất ở đây. này, Ờ, anh đang làm món thắng cố à? Vâng, đang làm món thắng cố đây. Ờ. Ờ, anh... Chào anh em nhá. À, đây là thắng cố chuyến đi tiên sợ, Đây vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật hàng tuần luôn. Rồi. À trông có vẻ rất hấp dẫn này ờ, sang các tuần kế tiếp là cứ vào thứ bảy chủ nhật rồi mà cái lúc nãy mình ở chỗ này có phải chỗ này nó nóng được đâu nhỉ thứ nhất là đặc biệt đặc biệt là món thắng cố là phải có bộ nội tạng của ờ, con ngựa thì mới món thắng cố ngon là không là quyết định là à, phải có lòng này dạ dày của nội tạng của con con ngựa thì nó mới quyết định được ngon hay không ngon về cái món thắng cố này vâng à, đây là một nồi thằng cố rất là to đây có thể gọi là đây có thể gọi là món à, nồi thằng cố siêu to khổng lồ đấy nhỉ khổng lồ của người mông ở người mông đây mông chín đi hai còn à, nồi bên này nồi gì anh chị bên đây cũng thắng cố đang nấu thắng cố đang cái này xương à cái này nồi xương đang này đúng không đang ninh đúng không còn xương thắng cố nhau mà chưa chín mình chín bát nhỉ à? vâng. Vâng, vâng. Ờ, để tìm hiểu về món thắng cố này thì sau đây mình sẽ cùng với khám phá về món thắng cố một trong những ẩm thực cực kỳ hấp dẫn mà ờ, đa số ai đến đây cũng nên thử một lần. Nồi thắng cố đây rất là nhiều thịt. Quán thịt là thịt ạ. Sau đây sẽ ra quay một số nguyên liệu để làm thắng cố này Em mua Mua ít cua thôi đó còn một nhà cả hai chứ chứ mua Bỏ ăn đi Bốn trăm dưới một những uh, ờ, nguyên liệu chính trong ngày một thằng cố này gồm những gì anh? À, nguyên liệu nguyên liệu chính là thịt ngựa. Thịt ngựa nhưng mà để ờ, món thịt món thắng cố này ngon thì phải có đặc biệt là ờ, lòng này dạ dày này gan này phổi này ừ. Ờ, còn những thứ gia vị như là em thấy là lá lá lá, lá đắng à không phải lá đắng đâu à, quế này thảo quả này hồi hoa hồi này nhiều lắm có phải là nó có cái lá ờ, bưởi rừng này Đấy, cho vào nồi thắng cố để nồi thắng cố mà ngon thì những gia vị như thế đặc biệt không được đến đây chúng ta là nồi thắng cố này là chuẩn 100% của người Mông làm nhá cho nên là à, cái độ thịt rất là nhiều thịt rất là tươi ờ, bản chính thống này là quả là của lông ra không bì dạ dày vô cơn số này lợn ngon này chuẩn lợn bản luôn đấy đến cái phiên chợ này thì rất nhiều đặc sản phong phú cũng như là là là, là thực phẩm rất là sạch này rau bí okay. Bạn này bán như nào em? Mận, mận cân thì 30 nghìn một hộp, mận hậu 60 nghìn một hộp cơm là 30 à? Mận hậu là 60 à? Đâu, dâu tây này Chào em à, Em đây là trang phục của dân tộc à, Mông đúng không? Nhưng mà đây là của Mông gì? Anh bao giờ anh mới nhìn gặp được mới nhìn thấy mông đỏ <laughs> à, Rất là đẹp, giả trang phục người Mông rất là đẹp luôn nhà em gái ở đâu em ở đâu Chuyển đi á cũng ở cũng ở gần đây luôn à à năm nay bao tuổi rồi nay 14 tuổi 14 xinh gái nhỉ ờ thế là có chồng chưa chưa có chồng á à? thế có yêu chưa Ừ, anh anh thấy trên này uh, người mông lấy, ờ, lấy lấy lấy chồng rất là sớm đúng không ừ, xinh gái đi chợ phiên à, em không bán hàng gì à? hay chỉ đi chơi thôi? À. Thế là có định bán hàng ở đây không? Anh nghĩ là em bán hàng ở đây sẽ rất là chạy hàng đấy. Không có gì bán á? Em chỉ cần à, bán hoa quả thôi, anh nghĩ chắc là rất là đông hàng luôn. Thôi <laughs> cảm ơn em. Sai. Bán hàng đâu? Có. Hay là đâu? Anh bán trên đấy á? Ừ. À. Thì lên nước. Thì vâng. Dạ. Đấy đi thì em lên. Ừ sắp lấy rồi à, chúng ta có thể nhìn thấy trang phục à, trang phục của các em gái người mông rất là đẹp Đây. Đúng là về uh, nông sản nông sản đa số là nông sản sạch măng này bí đỏ mận đào gừng rau này rau cải rau su su rau này nhà mình trồng hả chị rau à à rau này thì bao tiền một mớ rau ờ, đầu đồng giá 10 nghìn nó rau rất là ngon nhỉ rau rất là tươi sắc sáng ấy vừa hái à vâng, vừa hái về đây thôi mà à vừa đem về đây xong à rau tươi rất là tươi luôn ạ đào này đào pháp nhỉ đúng ừ, rồi cảm ơn em Vâng, đây là em là dân tộc gì? Em là dân tộc Giao Tiền. Giao Tiền à? à trang phục rất là đẹp nhỉ. Ừ, anh có thể quay một chút đây nhá. Đây là gạo nếp cẩm ạ. À? Gạo nếp cẩm này. Đây là nếp nương ạ. À, nếp nương à? Đây là đỗ đen ạ. Vâng, cũng là tất cả lông sản ở nhà mình trồng à? Vâng nhà trồng. À, nhà tự trồng. Đây là măng ngọt. Măng ngọt à? Măng chín Anh à à. Đây cũng là măng nhà mình luôn à? Rượu hoãng? Rượu hoãng, vâng, rượu ngô. À. Khi nhắc đến rượu hoãng, rượu hoãng là một loại rượu truyền thống của người Giao, luôn được xuất hiện trong những các lễ hội truyền thống, cưới hỏi hay những ngày đầu năm nếp cẩm luôn nếp cẩm ờ, màu đen màu gà cái này con nấu lên Ờ, trang phục dân tộc được bày ờ, bán này. Đây, ờ, bánh dày à chị? Bánh dày mình vừa làm qua đây à? à. Ngon nhỉ? Vâng mận đào sữa đây là một gian à, hàng của xã Xuân Nha nhỉ Sâm Nha chuyên về măng sạch này Chúng đã đặt ô cốp 3 sao cấp tỉnh Rồi Đây là một trong những à, có vẻ là sản phẩm chất rất là chất lượng và uy tín của Sơn Nha Đây là măng chua khô này, cũng là măng chua ô cốp này nhưng mà là phơi bằng là sấy năng lượng mặt trời là thành măng chua khô rất thơm đây măng khô à? măng nướng khô đây là măng khô sấy sợi măng hốc món à, măng hốc này là làm à, chế biến với nấu với gà rất là ngon này mình rất là ấn tượng với món này có thể nấu với các thịt lợn thịt bò thịt trâu cũng vẫn được ờ. Hôm nay tôi rất là may mắn khi được tận mắt chứng kiến cận cảnh uh, làm bánh dày của người Mông Trước mà chúng ta là khung cảnh của những anh thanh niên trai tráng, khỏe mạnh, đang dã những chiếc bánh đang dã nhuyễn gạo nếp cẩm để làm bánh dày của người Mông Rất cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy hay hãy like và cho anh em giáo thực một đăng ký. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.